lôi gấp 2 so với bình thường này, chết rồi này 안녕, chào mừng các bạn đến Makeup của Thăng TV Tức là hôm nay là make up video đầu tiên của Thumbi nè các bạn ơi À thực sự mùa dịch này các bạn không có đi ra ngoài Nhưng mà thỉnh thoảng mình có thể là FaceTime với bạn trai Hoặc là mình phải make up để chụp hình xíu trong phòng vì cảm thấy chán mà Cho nên mình sẽ chỉ cho các bạn make up hàng ngày qua Thumbi nhé Thứ nhất mình sẽ vui serum này đây là serum của Dark Jungle Pitashi 잡지 세럼 Tức là serum này vì thường xuyên dạo gần đây sử dụng trước khi trang điểm này Vy chỉ có dùng bó một lần thôi Sau đó mình dùng cái này á Bùi xíu xíu 1, 2, 3, 4 chỗ này Rồi cứ các bạn đánh má Các bạn cứ đánh đều Để da mình được nhiều nước nè Uh ừ -huh xong phần chắn đúng không ok thứ hai chúng ta sẽ bôi kem chống nắng tại vì Việt Nam là một nước rất là nắng cho dù mùa mưa hoặc mùa khô đều rất là nắng nha so với bên Hàn Quốc thì vì cảm thấy là nếu mình cứ đi ra ngoài sẽ bị vết thâm rất nhiều ví dụ mùa hè Hàn Quốc thì mình cũng lúc nào bôi kem chống nắng vào hàng ngày thì quan trọng là mình phải bôi kem chống nắng chắc khoảng mỗi ba bốn tiếng một lần ít nhất ba bốn tiếng một lần nha 짠! Đây là kem chống nắng của bi Skin Meso Tone Up Sun Cream ừ, Sản phẩm này cũng dạo còn đây mới đến Việt Nam Cho nên mình sẽ dùng thứ này nha 20g sản xuất từ Hàn Quốc này Yeah Cái này các bạn có thể là dễ mang Đây Mình dùng khoảng như thế này, luôn như thế này Kem chống nắng này là Ồ, kem chống nắng này có hai chức năng Thứ nhất là làm da trắng Thứ hai là chống lão hóa Ồ, cũng tốt này Thì uh, biết sẽ dùng cái này luôn nha Cái này vì dùng đầu tiên <gasps> Ồ, lấy hơi nhiều rồi Mình lúc nào bôi trước vào 1, 2, 3, 4, 5 chỗ này Rồi cứ bôi thôi Và nếu mà mình đã dùng quá nhiều á Thì cái này dùng cho cổ Tại vì da cổ cũng quan trọng như da da mặt mình mà đúng không à, hôm nay bị lấy nhiều quá rồi chắc chắn là bị sẽ tổn thương mọi người wow thơm ghê trời ơi uhm, cái này đặc biệt là thơm so với kem chống nắng khác nè ok chúng ta cứ đánh giống như này cho nhé wow rất là thơm <laughs> chết rồi nói quá nhiều 어, 어떡해 어떡해요 lời gấp 2 so với bình thường này chết rồi này ok mình cứ bôi vào bôi vào tay luôn à tại vì kem chống nắng này là có chức năng làm da trắng cho nên mình không thêm bôi quá nhiều như thế này Wow, làm da trắng đúng thực sự wow. Ừ. Thì bây giờ là mới đầu bắt đầu trang điểm cho nên là mặt có thể là hơi sợ Các bạn thông cảm cho Wow Vì chưa có trang điểm mà làm da trắng quá trời luôn á Nhưng mà bây giờ chưa trang điểm gì hết cho nên có thể là thấy hơi kỳ còn Bi nghĩ là hôm nay chỉ dùng cái kem chống nắng này thôi và không dùng phấn nào hết nha tại vì nó làm giả quá trắng rồi ù rất trắng nè trời ơi chết tất cả khuyết điểm luôn <laughs> dốc trên trăm điểm ok được rồi đúng không trời ơi trắng ơi là trắng ơi nhưng mà mình phải trăm điểm cho tự nhiên rồi bây giờ bi bôi kem chống nắng như thế này này Tóm rồi các bạn cũng bôi vào cổ để mà không phải chỉ da trắng mà là từ da đến cổ đều phải trắng thì mới được tự nhiên Rồi bây giờ mình sẽ bôi cái này Các bạn sử dụng cung cấp ống nào cũng được này Trước khi mình bôi sơn là phải sử dụng để mà được môi mình mềm mại Ok, được rồi đúng không? <laughs> Có đơn giản Rồi bi bình thường là thực sự là như thế này sau đó mình bôi lipstick đơn vâng, giản dạ, thôi đây là Cleo Border Kiss của Border Kiss của Cleo này cái sản phẩm này cũng màu rất hợp với Bi cho nên Bi thích màu hồng này nhẹ nhàng chứ không thích màu quá đậm các bạn bôi từ cuối đến như thế này từ dưới trước sau đó uhm. xong rồi các bạn Vẽ hay nuôi ở đây và ở đây này ừ, Xong Bình thường bị bôi như thế này Đây là make up đơn giản nhất Cho nên các bạn cứ xem cho vui và tham khảo thôi nha Rồi mình phải vẽ Rồi mình phải vẽ mắt Ta nhà Vẽ mắt là của Hopi Girl Hàn Quốc Cái sản phẩm này chưa có ở bên Việt Nam mà cái này là màu đen nha thường thường bị thì phải vẽ từ cái đầu á từ, từ cái đầu kiểu như thế này vì sau đó là mình phải vẽ một chút trên đi vì bị thấy là vì không thích thấy quá hiền cho nên là muốn muốn được trong mày của mình một chút dữ hơn <laughs> như thế này từ đây đến đây các bạn cứ vẽ thứ nhất là vẽ như thế này sau đó vẽ dưới sau đó tố màu thôi như thế này này đơn giản đúng không sau đó mình có thể là chạm một hai ba lần cho tự nhiên hơi hơi tự nhiên rồi đúng không ạ rồi tôi là sự cắt nhau nhưng mà mình phải cố gắng tô màu vào cái đầu của trong mày bi hơn tại vì bi thì cái cái chán nó to chán nó to so với người khác nhưng mà lại cái chỗ mày hơi, hơi xa cho nên bị phải vẽ ở cái đầu nhiều hơn Ủa nói dối quá ta Rồi <laughs> giống nhau này Một ở trên này Hai Thắng này Ba tố màu Thế này Được chưa? Sau đó thì mình phải chặn để mà một chút xóa và một chút làm tự nhiên hơn Rồi bây giờ ở đây là <laughs> nhẹ hơn đúng không? Cho nên mình sẽ tô màu thêm nữa mình bình thường là sử dụng ngón tay nhiều hơn tại vì ngón tay là cảm thấy thoải mái nhất này được rồi wow vì thích tự nhiên cho nên make up của vi cũng kiểu rằng là tự nhiên và đơn giản thôi còn bình thường mình phải đi party hoặc là đi chỗ nào quan trọng hơn thì mình cố gắng mình làm kiểu khác cho nên kiểu khắc thì lần sau cũng chia sẻ với các bạn nha. Rồi bây giờ là sẽ vẽ mắt Bi sử dụng À Kiss Me này Kiss Me Heroin Make Smooth Liquid Eyeliner Kiss Me Cái sản phẩm này của Kiss Me cũng vẽ rất tốt em bị sẽ vẽ Mình phải nhắm mắt xíu rồi Phải vẽ mắt một chút lên trên mắt này Một và làm nó một chút dài hơn để mắt của mình thấy dài hơn này như thế này các bạn một chút dài hơn cũng được ok sau đó là vẽ từ từ dưới lên trên nữa để mà nó ra tự nhiên hơn rồi cứ tổng màu tiếp tục được rồi Bên khắc cũng vậy làm y chang nha một chút lên sau đó là từ dưới lên trên và tô màu từ dưới đến lên luôn rồi bây giờ là vẽ xong rồi các bạn ơi Ta, đây là phấn phấn mắt mà muốn creamy eye color bạn đây nha Cây này là Suhai sony Glow Đây Ủa. À. Trời ơi, nó bị vẽ nè Ok, đây là kiểu stick cột cho nên các bạn cứ có thể là vẽ theo cái hai mì hoặc một mì của mình vẽ ba lần thôi vẽ ba lần như thế này nè sau đó ở dưới một lần sẽ làm bụng mắt mình đẹp bụng mắt nếu mà không có bụng mắt thì mắt sẽ thấy hơi dạ hơn nhưng mà có bụng mắt như thế này á thấy nó sáng hơn sáng hơn bên này đúng không các bạn cho nên mình sẽ vẫn về ở đây một hai ba lần một chút dài. rồi ở dưới thì một lần các bạn cảm thấy muốn làm bụng nữa thì làm hai lần xong rồi phong má này tôi cũng là phong má của Hopigar Hopigar chưa có về Việt Nam nhưng mà Bi có định bán hàng này bằng Facebook tại vì Bi đã thích nhiều lắm và tay hôm bữa Bi đã làm thông dịch viên cho công ty Hopigar này thì công ty này đã cho Bi giảm giá cho nên Bi đã dùng thử và đã dùng thử và tặng cho các bạn quả bi mà mọi người rất là thích cho nên vì có định là mua cái này mua cái mua cái sản phẩm này từ Hàn Quốc rồi bán tại thị trường Việt Nam còn Vi sẽ tặng cho nhiều người bạn nữa vì nó rất là dễ thương đúng không một hai bạn một năm Không bữa Vi lại tặng cái này á thì bạn qua mình mở ra cái này sau đó nó mới sử dụng tại vì bạn ấy không biết sử dụng nên <laughs> bạn này lấy như thế này từ từ từ từ nhưng mà không phải mình cứ mở nếp thôi sau đó bấm bấm bấm bấm vào má là được xong <laughs> vì bạn ấy chưa, chưa từng có thiết kế như thế này cho nên họ dễ thương mất cười màu này là màu số 2 này số 2 này là có kim tuyến xíu cho nên thấy trẻ hơn uhm, hôm nay thì bị bôi hơi nhiều rồi Sekigo Sekigo Photoshop Ồ, oh, cái này có cả hai bên Một là tàu súng Còn một là tàu khối cho nên là các bạn có thể dùng cả hai luôn vì đã mua tại Vitexco này Viteco thì cái sản phẩm này là có cả hai bên còn đây là số 2 nhé Ok giờ Vi sẽ làm tạo khối trước đã đây tạo khối thì mình cứ vẽ vẽ tường của mũi như thế này thôi hơi động đúng không nhưng mà mình sẽ thoa nó đều đặn kiểu rằng là một chút đánh một chút và vừa xóa vừa đánh để nó tạo một cái đường tự nhiên Ta Yeah, trở thành muối rồi nè, muối câu rồi đúng không? Tại vì muối bia hơi thấp cho nên là vì thích cái này luôn Còn mình muốn làm má nhỏ hơn thì mình phải làm đường để làm má nhỏ đi Bên này nữa Nói chung trước khi mình dùng đánh má là đã phải làm rồi Nhưng mà thực sự makeup up đơn chỉ 5 phút thôi mà Làm cái gì trước cũng được thực sự đúng không các bạn rồi vừa xuống vừa thoa để thoa đều một chỗ nào mà mình muốn giảm luôn thấy chưa ok còn ở đây nữa ừ, được tự nhiên rồi còn dưới cần nữa này đây chỗ này bị muốn giảm luôn này một trong 5 phút mà cũng đơn giản đúng không được rồi các bạn vô sau đó là highlight tạo sống này vì chỉ có dùng ba lò vào muối thôi sau đó mình lại cũng thoa đều này à à à xong rồi ok nhà makeup của Đam bị xong rồi này các bạn Ok, vậy thì video lần này sẽ xong ở đây à, Tức là đây là make up đầu tiên của Bi cho nên là hơi đơn giản và cũng ngắn Nên là các bạn đã thích video này và ủng hộ Bi Các bạn bấm shop và bấm thích Còn ờ, bấm chung nữa dùng Bi nhé Cảm ơn các bạn, video lần sau sẽ... Um, video lần sau thì Bi sẽ quay về skincare của Bi như thế nào nha Các bạn có một ngày vui vẻ nha Annyeong